nợ 331 enter này còn cái có 112 có 112 này là phần mềm tự nhảy này 112 112 là phần mềm tự nhảy trong đó là 1121 là tiền Việt Nam nhé 112 là tài khoản mẹ 1121 là tài khoản con là tiền Việt Nam thì khi hạch toán lên phần mềm những cái như hôm qua chị nói rồi những cái tài khoản nào mà có tài khoản con thì nó ưu tiên tài khoản con không được hạch toán vào tài khoản mẹ nhá nha yeah. Dạ. yeah. Rồi. Vâng. Như vậy định khoản chốt của mình sẽ là nợ 331 có 1121. Dạ. Thì chỗ này có 1121 vì sao phần mềm nó tự nhảy nhỉ? Bởi vì đúng rồi, mình đang vào ủy nhiệm chi mà, chi tiền mà, đúng không? Đang vào ủy dạ. nhiệm chi phần chi ngân hàng chi tiền nên phần mềm đã thiết lập sẵn rồi nhá. Dạ. Yeah. Dạ. Ừ, rồi, em chỉ cần đánh chị cái số tiền vào đây. Kể cả phần mềm mà nó chưa thiết lập thì mình vẫn đánh được có 112 mà. Bởi vì khi đó tiền của mình giảm đúng không? Giảm thì tài khoản loại 1 là ghi bên có đúng nha dạ rồi chị ơi rồi ok dạ ừ như này sau khi hạch toán xong thì cái ba ba một của em đã hết chưa hết số dư chưa ba ba một hết đúng rồi coi như là không nợ nữa nha dạ, ừ. rồi còn tiền của mình đã bị giảm 51 triệu nhá dạ rồi ok em nhấn cất đi cất trên này à, đây. cất trên cùng em rồi đóng lại nhá dạ, rồi. rồi em ghi muốn xem lại danh sách chứng từ vừa nhập dạ rồi rồi muốn xem lại chứng từ vừa nhập thì em vào ngân hàng này chọn thu phẩy chi tiền ở thanh ngang hôm qua cũng thế đúng không cứ um, mấy hôm trước mình học cũng thế đều là cái gì mà làm rồi thì muốn xem lại danh sách đều xem ở thanh ngang và ngân hàng này chọn thu phẩy chi tiền ở thanh ngang trên misa này nó thế nha dạ ngày ờ, là sửa ngay luôn đúng rồi đánh từ mùng 1 tháng 1 năm 22 em xong lại gì đều rồi đấy nên danh sách của mình nó ở đây rồi nhá nha yeah. ừ ok tiếp nhá sang chứng từ tiếp theo nhá nha dạ. à, ờ, sang mục 7 ủy nhiệm chi ngày mùng 2 tháng 1 cũng ủy nhiệm chi tiếp à, em phải đọc nội dung nhá dạ là nội dung là thì chuyển tiền 51 triệu đúng rồi khi mình chuyển tiền mất mà 110.000 tiền số tiền bằng số đấy em này 101 110.000 tiền tiền phí nhá phí này là trừ luôn tiền trong tài khoản của mình nhá nhá dạ. ừ. Dạ. rồi bây giờ em sẽ vào Misa thì lại tương tự như thế em thử làm với chị cái phiếu này nào vào đâu nhỉ ngân hàng đúng rồi ký tiền đúng rồi tài khoản là mặc định người người vốn chi khác hội thường đúng đối tượng thì ở đây nhá trong trường hợp này là mình không chi cho ai cả mình chỉ chi cho ngân hàng thôi đúng không dạ. thì thôi dạ. em không cần đối tượng nhá em ghi cho chị này cái phần đối tượng này có cũng được không có cũng được trong trường hợp mà liên quan đến ờ, nhà cung cấp hoặc khách hàng á dạ. dạ thì mới bắt buộc phải chọn đối tượng còn lại thì không cần khi mà liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp thì mình liên quan đến công nợ thì mới bắt buộc nhá còn lại dạ. những cái khoản mà trừ tiền tài khoản này các thứ này thì mình không cần chọn đối tượng nữa đó em ghi vào vở như thế Dạ rồi. từ lời chồng Di Phan. Đúng rồi. Tôi là Thị Thuyền Tiên. Một Đúng rồi. Em ghi 51 triệu đồng cũng được. Mà không ghi thì ghi uh, chữ vào đấy nha. Dạ. Rồi, ngày tháng. Ngày mình hơn hai em. Một. Mùng 2 tháng 1 luôn. Hai. Một hai cộng hai hai rồi hạch toán đi em sang hạch toán nhé em bấm vào đây để thêm mới em thấy phần mềm nó lại tự nhảy có một một hai rồi một một hai một rồi đúng không ừ, 1121 ừ. vấn đề là bây giờ mình hạch toán nợ tài khoản gì đây em ghi cho chị này những cái khoản chi phí liên quan đến ngân hàng chi phí liên quan đến giao dịch ngân hàng nhá dạ ví dụ như dạ rồi chi phí chi phí chuyển tiền này điển hình là phí chuyển tiền này dạ rồi rồi phí tin nhắn này sms á dạ ừ, rồi phí banking này dạ phí rồi. Uh, phí duy trì tài khoản này vân vân vân đó là những cái phí phí của ngân hàng nhỏ nhỏ á nhá mở dạ. mở ngoặc ra là trừ cái chi phí lãi vay ra nhớ là mình mà đi vay ngân hàng mà có phát sinh lãi vay thì không hạch toán vào tài khoản này những cái chi phí dạ. vặt vặt nhỏ nhỏ ấy thôi nhá dạ ừ. thì em sẽ hạch toán cho chị vào tài khoản 6422 nợ 6422 theo thông tư 133 ừ. nếu mà 6422 mình mình quên cái tài khoản nào á thì em có thể mở cái Excel mình có biết tài khoản 6422 là tài khoản gì không đây chi phí quản lý doanh nghiệp đúng rồi em ghi vào vở nhá tài khoản 642 là chi phí quản lý doanh nghiệp nên là những cái gì mà liên quan đến chi phí quản lý á cái này chị nhắc ở mình ở phần đầu kỳ mình chỉ có cho khai báo đầu kỳ về công cụ dụng cụ tài sản cố định là chị đã nhắc rồi trường hợp nào thì dùng 6421 6422 hoặc 154 rồi đúng không ừ. thì trong những cái khoản chi phí quản lý về bên ngân hàng này chi phí à, vặt vặt nhỏ nhỏ này thì mình cho vào chi phí quản lý doanh nghiệp thôi nha ừ đầu tư tuần như vậy định khoản của mình sẽ là nợ 6422 có 1121 nhé dạ vâng. rồi. rồi em đánh số tiền ra ở đây 110.000 lưu ý là nếu như có thuế người ta mà có thuế ví dụ 100.000 tiền tiền phí 10.000 tiền thuế là 110.000 thì em hạch toán cả tổng nhá không cần tách thuế ra bởi vì những cái khoản này nó nhỏ thì cái thuế của mình nó rất là nhỏ thôi không tách ra nữa nha yeah. Dạ. Rồi, em ghi cái ý ở đấy của chị vào tại vì nhiều bạn cũng hay tách ra nhưng mà nó hơi mất công mà số tiền nó nhỏ quá mình đi nhặt nó nó nhỏ bé quá đúng không yeah. Dạ. em ghi lưu ý vào vở nếu những khoản phí này có thuế giá trị gia tăng thì không cần tách ra gộp vào hạch toán tổng tiền cả thuế luôn yeah. Dạ, rồi em nhấn cất đi rồi ok danh sách thì nó vẫn nằm ở đấy vẫn nằm ở cái vùng ngân hàng chọn thu chi tiền ở thanh ngang đây yeah. Dạ. rồi